Em à, Tiến Bia Sơn à, giả gỗ giả đá Em xin chào quý chị và anh em tạo Sơn nhé Thì hôm nay này em à, tiếp tục review cho quý anh chị và anh em tạo Sơn chúng ta cùng vẽ vân gỗ đây Thì vân gỗ này cái bàn vi tính này anh em đã thấy rồi nhé Mình đã bữa trước là mình chia sẻ trên kênh Tony Tiến và kênh Tiến Bia Sơn giả gỗ giả đá rồi Và hôm trước mình cũng tối hôm qua mình mới pha cái cái màu giả gỗ này Trên cái nắp của chúng ta đây mình sẽ pha một ít mình quét thử quý chị nhé Và hôm nay mình sẽ chia sẻ với quý anh chị và anh em thợ sơn ấy, thì chúng ta làm hai loại chổi đi một loại chổi ờ, vân ờ, mình cũng mới ờ, nhập về để mình làm thử cho anh em cùng xem loại vân nào đẹp thì anh em comment dưới video để chúng ta cùng hoàn thiện được cái giả gỗ chúng ta đẹp nhất làm sao cho gia chủ ưng ý nhất quý chị nhé Đây, như quý chị đã thấy thì hai chổi của chúng ta nhé trên cái bàn của chúng ta là bữa trước là em tiến bia đã làm cái mặt mặt này xong rồi cái giả gỗ của chúng ta đã xong rồi nhé giờ mình làm mặt trên bàn này mình sẽ làm mình kéo cho ba loại một cái à, một cái ngắn một cái chổi ngắn một cái chổi to này mình sẽ làm thử xem cái vân nào đẹp anh em comment men ý kiến nhé mình thì mình vẫn thích làm vân tay thủ công này hơn nhé cái chổi này chổi này chổi nông kiều dù nó hơi bị hỏng rồi hơi mòn rồi mình vẫn đang dùng đây quý chị nhé nó bị lâu à, ngày thì kiểu như là mình làm nó bị gãy mình cầm nhiều cái chỗ đạn này mạnh quá nó bị gãy còn cái nông chổi nông kiều vẫn còn nguyên ạ à. như quý chị đây thì cái cái này của chúng ta thì à, em cũng à, cung cấp anh em tạ sơn nào cần thì có liên hệ nhé liên hệ mình nhé đây thì uh, mình cũng đưa trên này là trên trên web là sơn hàng bia com đây mình sẽ mở ra cái bên đó để chúng ta cùng làm thử đây. mình sẽ kéo vài đường thôi để anh em làm xem thử nhé đây này và hai ờ, một uh, hai miếng nhé anh em dùng đây một miếng nhỏ này một miếng to này mình sẽ làm thử cho anh em uh, anh em xem sao Như mình vẫn thích cái chổi hơn nhé chổi nó vẫn đẹp hơn ạ đó mình sẽ bỏ ra đây ba ba thứ đây cái này mình sẽ bỏ riêng ra đây nhé làm chổi này thì ờ, mình sẽ làm chổi thông dụng này đầu tiên á một chổi này đầu tiên rồi mình làm hai cái đường này sau anh em ờ, nhớ xem và nhớ chia sẻ cho nhiều anh em khác ờ, cùng xem nhé và các bác chủ nhà xem có ý kiến cho em tiến bia để chúng ta cùng hoàn thiện được cái cái màu giả gỗ sao cho đẹp nhất cho gia chủ của chúng ta đẹp nhất và nó hiệu quả nhất ạ em quay đang để đây thì anh anh ánh sáng ngoài nó hơi nắng với anh, anh em nhé đây mình em đã để góc này ạ thì nó rõ hơn ạ cái bàn này đúng ra thì cũng à, lên đường được rồi anh em nhé nhưng mà mình làm thử thôi cái này này gồ ghề là cái mặt bàn này anh em nhé rồi giờ em sẽ làm cái chổi nhá anh em à, thợ và gia chủ nhá cái màu sơn hôm qua là em à, Tony Tiến cách chia sẻ cách pha tay đấy nhá còn pha máy cũng có trên kênh của Tony Tiến và Tiến Bia Sơn Dở của Tỏi Đá nhá anh em quan tâm thì hãy vào hai kênh để xem nhé và trên website là mình có có chia sẻ lên trên đấy rồi không biết là để đó anh em có nhìn thấy không ạ à? mình kẻ kẻ đường ờ, sơn ờ, bằng chổi đi nhé cái này mình làm mẫu cho anh em nhé kẻ thôi một đường hai, hai đường nó to không được thêm đường nữa để anh em ờ, nhìn để anh em biết nhé có thể là mình không cầm để mình để máy cố định có thể anh em nhìn không rõ nhé có rõ không biết nữa để xem này à rồi đường không rõ đây anh em nhìn thấy cái đường của chúng ta đây đấy mình vừa làm xong nhé mình làm bằng chổi đây đây là bằng chổi này cái chổi mình vừa để xuống này giờ mình sẽ làm bằng à, chắc khả năng phải để chiều này thì anh em nhìn rõ hơn để như này anh em rõ hơn đúng không em à, toàn đi tiến để như này chiều anh em nhìn nó dễ hơn nhé giờ mình sẽ làm một cái à, chổi nhỏ đi mình làm chổi nhỏ bên này chổi to à bên chổi nhỏ bên này đi anh em nhé quét vào chổi nhỏ vân của nó đây anh em này nhìn cái sóng vân của nó này mình nhúng vào đây nhúng hoặc là anh em cắt sơn được nhé lấy tay à, quét à, lấy cái chổi quét được anh em cạo cũng được mỗi cách à, làm một kiểu thì anh em à, nhớ làm cho cái bây giờ cái này chắc chắn là mình nghĩ là không không đẹp bằng cái của mình được đây mình sẽ quét cái ấy nó nhanh hơn nhúng cái cái cao su này nó không không đẹp không đều nhé chúng ta lấy chổi chúng ta bệt đấy còn chúng ta lấy à, đường ấy quét cho nhanh đó anh em nhìn đấy nó không đẹp bằng đúng không cái vân nó ta vân mà vân nó không đẹp bằng đúng không à, mình sẽ kéo lại cái đường này hôm nay là mình à, thử cái này cho anh em à, biết nhé cái màu vân của nó nó cũng có khác đi một chút không đáng kể anh em đấy cái to thì cũng vậy thôi cái vân to thì à, mình sẽ quét bên này nhé để làm cái à, vân à, thử cái vân to cái vân nhỏ xong rồi mình quét cho đậm đậm này đó anh em nhìn thấy rõ đó cái này anh em làm cho nhanh tay nhé để lâu quá là nó khô là anh em khó kéo đó nhé đây là mình sẽ kéo này thử này đó anh em ờ, nhìn thấy cái nào đẹp thì anh em ờ, cho ý kiến nhá đây mình mới làm thử đây tất nhiên mình bỏ cái mỗi cái vân luôn kiểu vân này vân kiểu như vân thông anh em nhé nó làm kiểu vân thông nhưng cái mình làm cái chổi này là mình thấy nó hiệu quả hơn đây mình làm cả hai đường rồi đó nếu mà anh em nào không thích thì anh em lại lấy cái màu ờ, màu vàng của chúng ta kéo lại được nhé mình sẽ kéo lại cái đường này cho nó đỡ điện để nó to nó thô quá giờ đến đây anh em lấy cái tăng cưa này nó có chân tăng cưa anh em kéo vào rồi anh em làm thấy là nếu mà mình mà sửa lại vẫn được sửa lại bằng cái chổi thì chúng ta vẫn sửa lại được nhé ờ, cái màu này mình thấy là hai cái màu này thì tất nhiên nó đậm nó không xấu không thể đẹp bằng được đây mình kéo thử một đường thôi để anh em làm để biết đường định dạng chúng ta làm nhé mình kéo thêm một đường nữa để anh em nhìn thấy xem là cái nào đẹp mình vẽ hẳn một cái à, đường nữa để chúng ta xem đi xem cho to cho mặt bàn nó thoải mái đi kéo con chổi đẹp hơn anh em nhé chắc chắn là mình nghĩ là chắc chắn là chổi đẹp hơn rồi đó mình quét ờ, quét ờ, mình quét đại gia thôi quét ờ, sơn cho thoải mái đi rồi mình lại lấy cái miếng này mình kéo lại nhé để cái này miếng này ra ngoài đấy chứ mình lại làm đổ mệt vân của nó đấy anh em thấy đấy à, mình ấn này nó lại thành vân kiểu khác này anh em mà nhớ xem là cái vân gì nó cho nó đẹp thôi kéo cái đường rất khoát đi đừng kéo nữa đó mình kéo như vậy thì anh em nhìn thấy cái, cái gỗ nó không được tự nhiên lắm đúng không nó thua cái thằng à, chổi này tất nhiên thằng đó mình mình khẳng định rồi đấy anh em làm à, tùy theo thôi chứ mình làm bằng vân chổi này, này nó đỡ hơn nhé đó anh em thấy thế nào đây mình làm sóng à, anh em tạo sóng cho anh em biết một chút chúng ta kéo sóng kiểu đó mình phải khác đi nhé. cái này nó chưa được anh em kéo như này đó cho nó kéo vào này không vấn đề đâu anh em nhé nếu mà cảm thấy xấu không được thì, thì anh em lại chơi cái kiểu à, của chúng ta là lấy mâu sơn vàng quét lại tiếp có gì đâu vấn đề gì đơn giản mà đấy ví dụ là giờ mình không thích cái vân này mình kéo lại bằng cái à, chổi này luôn sửa lại bằng cái chổi này như anh em thấy là cái chổi thì à, chắc chắn là màu gỗ thân nó đẹp hơn đúng không cái vân này này nó vẫn chưa được chuẩn lắm đó anh em thấy đấy mình sẽ chỉnh lại cho đỡ đi cái vân của nó vẫn à, nó chỗ đậm chỗ nhạt nó không được đều bằng cái bên phần này bên phần này mình làm nó chuẩn hơn anh anh anh em à, xem à, nhớ à, chia sẻ video này để anh em chúng ta cùng làm nhé cái thằng này mình thấy là nó không bao giờ nó được thì được mà nó không đẹp bằng cái thằng của chúng ta nó bằng cái chổi này cái chổi này đẹp hơn nhé anh em chia sẻ cho cái nhé đây như mình làm cái này cái dưới này thì nó thấy màu của thấy chuẩn đẹp hơn chưa nó theo cái chổi này thì nó đỡ hơn cái thằng kia mình sẽ kéo lốt cái đường này cho xong anh em để anh em định dạng nó dễ mình chỉnh lại hết nhá vậy thì mình chỉnh lại cái màu này xấu cái mấy ờ, cái miếng cái xấu thì mình ờ, không làm ờ, không để nữa mình sẽ vuốt lại cho nhìn nó cái màu nó đỡ hơn mình vuốt nhiều như này thì nó mất vân nhá anh em nhé mất cái vân của vân kia đi kìa thì nó không đẹp bằng cái cái giải gỗ của chúng ta làm cái màu bằng chổi đây bằng chổi như cái mặt dưới này mình làm bằng chổi này tự nhiên nó đẹp hơn bây giờ mình kéo đi kéo lại nó bị bị mất một tí vân nó hơi xấu một chút rồi quy trình em tiến bia đã giả gỗ căn bản rồi nhé. còn một miếng này nữa mình sẽ phủ lại mình chia sẻ cái ờ, video sau đi đây là mình làm thử anh cho anh em cái ờ, cái miếng này thôi cái miếng này vân này thì ờ, nó nói nói chung là cũng được thôi chứ không nên làm không đẹp bằng nhé vân nó xoáy này nó xoáy kiểu mắt thông chúng ta làm cái miếng mặt to như này thì chúng ta làm vẫn được à anh em nhớ làm xong thì chúng ta vệ sinh rửa cái cái cái miếng nhựa này đi là ok nhé rửa bằng nước thôi sơn nước thì chúng ta rửa bằng nước thôi Rồi cuối video em à, Tiến Bia Sơn à, giả gỗ giả đá cũng à, xin phép dừng đây nhá. Quy trình làm hôm nay em làm thử mặt bàn rồi, rồi em sẽ phủ lại màu em làm lại thì cho nó chuẩn đẹp hơn nhé. Màu này thì vẫn chưa được màu sơn thì được rồi mà cái vân do mình vẽ cái vân của cái chổi này nó không được đẹp bằng cái chổi uh, chổi truyền thống của em nhé. Rồi đây tạo nó vẫn ngon lành hơn à. Rồi quý anh chị xem thấy bổ ích thì nhớ tặng em uh, Tony Tiến một like và chia sẻ video này cho nhiều người cùng xem và anh chị em là chưa bấm nút đăng ký kênh hãy bấm nút đăng ký kênh để người đầu tiên nhận được khi em Tiến Bia có video mới là quý anh chị là người đầu tiên nhận được nhá à, Xin chào lại anh chị video sau Làm sao phải giống cái màu như của chúng ta đó Màu dưới này nó